các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình hôm nay mình sẽ xử lý cái bếp ga này các bạn mình sẽ sửa cái bếp ga này bởi vì nó bị um, kẹt đấy các bạn lửa nó nhỏ nó không bị không to các bạn để mình bật lên cho các bạn xem ở đây cái bếp này thì nó to các bạn bếp kia thì nó nhỏ đây rất là nhỏ luôn nó đang bị tắc nữa. Đấy, không lên lửa nha các bạn nhé Đấy, lửa rất là nhỏ các bạn nhìn thấy chưa so sánh giữa hai bếp bếp này thì nó to đều này bếp này thì lửa rất là nhỏ rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái bếp ga này mình sẽ sửa chữa nó để cho nó uh, ra đều lửa và to lửa nha các bạn nhé các bạn hãy xem hết video clip của mình đầu tiên thì mình ờ, khóa ga lại các bạn khóa ga lại xong mình uh, rồi mình tháo cái vòi này ra rồi các bạn mình tháo rời cái vòi ra là mình lấy cái bếp ra ngoài để mình uh, xử lý cho nó được dễ dàng đây mình uh, rồi cái bếp này ra nó hơi nóng rồi mình bỏ này ra vừa này nó là cái bếp bên à, bên này các bạn bên phải mình sẽ bỏ này ra Đấy. và mình xem cái đằng sau nó các bạn nó bị ờ, cái đoạn này các bạn bây giờ mình sẽ tháo ra mình tháo cái đoạn này ra thì mình ờ, thông nó cho nó khó tắt rồi cái chỗ này thì mình sẽ dùng cái kìm để mình vặn mình vặn cái chỗ này các bạn chỗ này là cái chỗ mà mà nó ra ga đấy ra ra giờ mình vặn cái này ra các bạn ờ, tháo rời ra thì làm thì nó sẽ dễ hơn các bạn để trong đây trong cái bếp thì nó rất là khó lâu ngày nó bụi bẩn nó bị tắc luôn các bạn rồi đây mình thả ra đây các bạn nhìn thấy chưa cho bạn xem này đấy đây có con gì nó vào đây các bạn các bạn nhìn nhìn rõ như nhỉ đấy đấy cái con um, mỗi con sâu con bọ gì nó vào nó làm tổ lên đó bỏ này đi là ok các bạn chỉ dính một cái này thôi nó bụi rồi bây giờ mình à, vệ sinh cho mình lại mình lại vặn vào thôi vặn vào xong mình ờ, vệ sinh sạch sẽ đi là ok nha các bạn nhé một chi tiết rất là nhỏ ở đầu này đầu này không vấn đề gì các bạn đúng như ở, đúng ở chỗ này nó vướng mắc ở đây một tí là nó làm cho cái ga nó bị tắc ấy cái nó lên nó nhỏ nó không đều ga rồi bây giờ mình lại vặn lại thôi rất là đơn giản đúng không các bạn rồi lấy kim vặn thật chặt lại rồi ok chùi vệ sinh cái bếp đi các bạn cho nó sạch sẽ không à, bám dầu mỡ mặt sau cái bếp ga này các bạn có những cái mạng nhện này có những cái tổ nhện này các bạn cũng vệ sinh luôn đấy các bạn nhé cho nó sạch sẽ này không cho những con nhện nó vào nó làm tổ trong các những cái khe thì làm trong bếp nó bị kẹt bị hư rồi bây giờ mình à, sẽ lắp vào thôi Không các bạn xử lý và mình vệ sinh xảy à, ra rồi bây giờ mình sẽ lắp vào mình lắp cái vòi ga vào xong là mình à, mình lắp vào vòi và ga vào xong mình thử cho các bạn nhé xem là ok chưa mình nghĩ chắc là ok rồi bởi vì là nó bị vướng cái cái tổ mắc nhện các bạn đại loại là cái mạng nhện hay là một cái bụi bụi gì đấy lúc mình tháo ra mình cho các bạn xem chi tiết luôn Rồi bây giờ mình à, mở khóa ra ra mình thử thôi rồi ờ, bên này lên rồi các bạn Đấy, ờ, bên này lên rồi các bạn các bạn thấy chưa cả hai bếp như nhau đây. rồi nhỏ này nhỏ này Đấy, to này Đấy, to này to này Đấy. các bạn nhìn thấy nó to hơn chưa to hơn vừa nãy chưa Đấy. to hơn vừa nãy rất nhiều rồi các bạn nhé Đấy, vừa nãy cái bếp bên phải thì các bạn cái lửa nó nhỏ nhưng mà bây giờ mình ờ, xử lý rồi nó đã to bằng cái bếp bên ờ, bên trái rồi đấy các bạn đây đấy lửa rất to luôn đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy mình đã xử lý xong cái bếp ga nó bị kẹp đấy, nó lửa nhỏ nha các bạn nhé thôi video này mình làm đây xin phép dừng lại đấy, cái làm đơn giản thôi chúc các bạn thành công nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like chia sẻ cho mình nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại Đây. và ok